Mẹ à, Hôm nay con nhất định tìm túi tiền về đây cho mẹ Nhưng mà Con phải đi đâu tìm vị nhân huynh Không nói lý lẽ đó đây Thật là phiền phức Cũng là thật đó Túi tiền Một là thêm mũi vuông Hai là thêm mũi như ý Nếu không thì theo qua phụng hoàng Tốt xấu gì cũng phải lấy một hình đẹp Theo mẹ con ngồi đó làm gì chứ Không đẹp chút nào Thư sinh ngốc đó đúng là thư sinh ngốc Ông trời ơi, con chưa từng cầu xin ai Lần này con xin người hãy phù hộ cho tên thư sinh ngốc đó Được bình an vô sự Cầu xin ông, cầu xin ông Có người rớt xuống nước Hắn còn sống à, Ông trời ơi Ông lại ra một vấn đề khó với con sao Hôm qua con cứu người thì bị bắt vào đại lao Hôm nay Nếu con nhảy xuống nước cứu người Sẽ không liên lụy đến mạng của mình chứ Mặc kệ nhiều như vậy à, Ông trời ơi Ông phải ghi công cho con đó huynh đệ Tiểu huynh đệ Tiểu huynh đệ à. Tiểu huynh đệ à, cậu không thể có chuyện chậm chạp Nguy hiểm tính mạng Tiểu huynh đệ Tiểu huynh đệ Tiểu huynh đệ Cậu không cảm ơn tôi thì thôi Ít nhất cũng cho tôi cơ hội lấy lại túi tiền chứ Mình không lo tới sống chết đi cứu người Sao lại cố tình là hắn chứ Không đúng Hắn đâu phải cứu người Hắn là thừa cơ Xấu hổ quá xấu hổ quá Còn hại mình vì hắn mà bị bắt tới Đại Lao Không không không Hắn gọi mình là nhân huynh Ở trong mắt hắn Mình là đàn ông Mình không có dáng vẻ đàn bà như vậy sao khôn lớn như vậy Đây là lần đầu tiên bị người ta Đàn ông thúi Đáng ghét Đáng ghét Tại sao khi gặp hắn thì xui xẻo như vậy Hại mình ướt hết người rồi Phu nhân cái túi của bà Được rồi Kim tỷ tôn kính Lời nói ngày đó Đệ không dám quên lời dặn của tỷ Liên tiếp thu mua đồ thiêu của Trần Thị Âm thầm bảo vệ an toàn cho mẹ con họ Để giúp cho mẹ con Trần Thị có cuộc sống yên ổn Xin Kim tỷ đừng lo nghĩ nhiều La Thành Mẹ Mẹ lại đang theo à Gần đây mua bán rất tốt Mẹ phải nắm bắt thời gian theo nhiều hơn Để dành tiền cưới vợ cho con Mẹ Mẹ nghỉ ngơi đi Đợi con tìm túi tiền về đây Nhất định ra ngoài đoán chữ kiếm tiền Mất cũng đã mất rồi Ông trời định sẵn Là nên quên đi Mẹ Mẹ yên tâm Con nhất định sẽ tìm được tiểu huynh đệ đó Đòi lại túi tiền cho mẹ Bốn biển rộng lớn Chỉ là người quen thôi Cũng rất khó gặp lại Huống chi là phải tìm một người lạ Ông trời định sẵn túi tiền này Không có duyên với mẹ con ta Mẹ à Có thể nói cho con biết Trong túi tiền này Số cuộc có chứa đồ gì không <sighs> à, Con nói Mẹ theo cái gì mới được đây Uyên ương nghịch nước nha Hạnh phúc biết mấy dạ. Nguyệt Nhi Con từ đường nhỏ đến trà lầu trước Ta sẽ đến ngay Dạ mẹ nuôi dạ Cẩn thận làm đầu Dạ được dạ Nội lực thật thâm hậu Nhiều người ở đó xếp hàng làm gì vậy Ông chủ lôi Không phải ông đã có người hợp ý rồi sao Sao hôm nay lại ra đây nữa Cũng phải Vậy cũng không thể không cản được ra đây ngắm người đẹp ca hát Đây không phải cao thiếu gia mà hôm qua đại khách Còn muốn so tài với ông chủ lôi sao Cao Phúc soái lại là tiểu tử này Thật là không sợ chết Hôm nay ta trực tiếp phế anh Thật là quan gia ngõ hẹp mà Cậu còn muốn bao nữa Nếu để người của phủ tướng quân biết được Tới chỗ của lão gia tố cáo Hôm nay chúng ta đổi một cách chơi Lấy chút tiền qua đây Cho ngươi tiền Ra sao đứng Cho ngươi tiền Ra sao đứng Cho ngươi tiền Ra sao đứng cho ngươi tiền, ra sao đứng Cho ngươi tiền, ra sao đứng Cho ngươi tiền nè Cho ngươi tiền ra sao đứng đi Cho ông tiền, ra sao đứng Ngươi muốn làm gì Cho ông tiền, ra sao đứng đi Ngươi nói các ngươi có biết xấu hổ không một trăm tiền thì mua chuộc được các người Ông chủ lôi à nói chuyện được có khó khăn như vậy mà Phải đó có bạn lĩnh thì lấy chút tiền ra cho chúng tôi uống rượu đi Phải đó cùng lắm ông cho thêm hai gian tiền Chúng tôi ủng hộ ông phải đó phải đó Cho hai dân tiền đi Cho đi mà cho đi Được rồi Được rồi Mọi người đừng làm khó ông chủ lôi nữa Vậy đi Đợi sau khi tôi thân với sở nguyệt cô nương Tôi sẽ bao trà lầu này một lần nữa Mời mọi người uống rượu có được không Được được hay quá Thứ gì vậy Hay cái gì Mặt mũi của trướng quan hỷ Đã bị các người làm mất hết rồi Cho ngươi tiền nè ra sau đứng đi Cho ngươi tiền ra sau đứng nè thiếu gia thiếu gia Cho ngươi tiền nè Sở Nguyệt Người hôm qua lại đến nữa Nhớ kỹ lời ta nói Dạ Vậy thì giao cho sư Giao cho mẹ nuôi đối phó Thật ngại quá, thật ngại quá Đến rồi à, ngồi đi Mời, mời, mời Sư phụ Trung Quốc Hôm nay cậu dở trò gì vậy Đừng lên tiếng Hôm nay sư phụ Huynh đang trải nghiệm cuộc sống Trải nghiệm cuộc sống Phải Hôm nay Huynh cứ theo tôi Tôi cho Huynh đại khai nhãn giới Xem có gì là trừ gian diệt ác thật sự Mình đi Lão già Chừng nào ngài dẫn thiếp về tiêu cục Gặp đám đàn bà của ngài Có thể không nhắc tới đám đàn bà xui xẻo đó không Bất hưng Vậy thì tốt xấu gì cũng là lôi gia phu nhân Luôn ở biệt viện coi như là gì Nàng lên nhà làm gì chứ Ở chung với họ lâu Nàng cũng không sinh được con trai đâu <laughs> Thiếp không thèm góp vui với tám tiên nữ đó đâu Lão gia à. Thầy bói đã nói rồi Mạng à? của thiếp là sinh con trai Muốn sinh con gái cũng không được à? đâu Lão gia Căn tiệm ở bên cạnh Vừa mới nhập về Có một lố dòng phỉ thúy đó Mua Cứ mua tự nhiên Thật sao Được Mẹ tôi đi theo ông mười mấy năm Luôn một chiếc chồng cũng không có Ông còn ở đây phong lưu khoái hoạt Sở nguyệt này sao vậy Đợi lâu quá Ta vào trong xem thử Thiếp cũng đi Nàng cứ ngồi đây đi Ta đi gặp sở nguyệt Nàng theo ta làm gì chứ Đợi tôi sinh không con trai Đuổi hết đám đàn bà đó đi Ngươi làm gì vậy Không mở mắt hả Tôi lao giùm bà Tôi lao giùm bà mà Tôi lao giùm bà Làm gì vậy Tôi lao giùm bà Tránh ra đi Tránh ra Để tôi lao cho Để tôi lao cho mà Xin lỗi Xin lỗi Để tôi lao cho Tôi xin lỗi Tránh ra Ngươi muốn làm gì hả Nhìn cái gì Cười cái gì mà cười Tránh ra Tôi xin lỗi tôi xin lỗi mà Cút đi cho ta Cút đi cho ta Đàn khảy tay trâu thật là thú vị Lão gia Hắn ăn hiếp thiếp kìa sẽ ra chuyện gì Không có không có Ngươi đã làm gì hả Tôi xin lỗi Tôi xin lỗi Sao ngươi lại ăn hiếp người đàn bà của ta Một tên Tây Dương Một tên xấu xí Thú vị thật đó Hay Hay lắm Hay lắm Lão gia Lão gia nhìn nè Hay hát hay lắm Hay lắm Hát hay lắm Hay lắm Hay lắm Phu nhân Sư gia ngồi xuống hãy nói Phu nhân Chuyện bà nhờ tôi thăm dò đã có tin rồi Vào trong hãy nói Tiểu thư Chúng ta đi bắt bướm đi Đi theo ta Hạ quan quả như nhìn thấy một người thanh niên tự xưng là Cao Thiếu Gia Đến đó nghe sổ Nguyệt ca hát còn không tiếc bao cả trà lầu nữa Trở thành kẻ đối đầu của Lô Tứ Hải Có thăm dò được thân phận thật sự của hắn không Trong trà lầu quá náo loạn Cũng không phải nên nói chuyện Nên trước mắt vẫn chưa rõ Cũng phải Nếu thật là con trai của Cao Hướng Thiện ta thách hắn cũng không dám chống đối với lão gia Ít nhất hắn phải nghĩ tới mặt mũi của cao gia và dân gia Phu nhân nói rất có lý Được rồi Chuyện này tới đây thôi Dạ Tôi và cặp đệ Ở trong nhà lao cả đêm Các người còn có tâm trạng ở đây đánh bài hả Hôm nay phải nói rõ một câu Chúng ta có phải là người nhà không Chúng tôi đều là người nhà của Lôi Gia không giống cô Không biết tạp chủng ở đâu ra Còn bị nhốt vào đại lao Muốn chúng tôi quỷ luôn danh dự của Lôi Gia sao Tôi xin Nó là tạp chủng gì chứ Nó có tên có họ Chết đi cũng là người của Lôi Gia Đại tỷ Tỷ có bạn lĩnh thì sinh con trai cho lão gia đi để tôi cam tâm tình nguyện gọi tỷ là một tiếng đại tỷ Bà nương thúi Giỏi lắm Mẹ à Mẹ Không phải cô cũng là một bạn con gái sao Phải đó Sao hả Được rồi mẹ à Đừng cãi nhau nữa Cha cũng sắp chạy theo người ta rồi Các người còn ở đây đấu đá lẫn nhau Bây giờ kẻ địch trước mắt Thang Duyên Duyên mà bà Mai giới thiệu Cũng đã nêu quạt lôi lão gia tới mất hồn rồi Cái gì Thang Duyên Phải đó Chính là mẹ của con trai tương lai của cha các người đợi khi ả vào cửa sẽ đuổi hết tất cả các người ra ngoài Làm sao đây Cặp đệ à, cặp đệ à Con còn ngủ được sao Con đứng dậy cho mẹ Mau nghĩ ra cách đối sách cho mẹ đi Mau lên đi con Đối sách Nếu thàn viên sinh con trai Lưu Ngọc Hoàng đệ đó cũng không giúp được mẹ đâu Lô cặp đệ à Con cũng là một phần tử của lôi gia Không may thành viên đó thật sự có con trai Vậy lôi da của chúng ta sẽ đổi chủ đó Tới lúc đó mẹ con ta luôn gió tay Bắc cũng không có mà uống đâu Họ mới ở chung không có bao lâu Mang thai gì chứ Phải rồi Sao mình lại ngốc như vậy Xem con kìa Mẹ vì một câu nói của con mà sợ đến nỗi hồ đồ luôn Sao tóc con ướt vậy Quần áo cũng ướt nữa Con sao vậy Con không chỉ là ướt đồ Trái tim cũng ướt nữa Sao lại như vậy Sao trái tim lại ướt chứ Con không muốn nói không muốn nói không muốn nói Nói đi Nói đi mà Con không muốn nói Con nói đi Con càng không nói thì mẹ càng muốn nghe Mẹ à Lôi cặp đệ à Con có tâm sự không nói cho mẹ biết Ngay cả con cũng không coi mẹ là người một nhà Mẹ Mẹ đừng khóc mà Đừng khóc mà Con nói con nói Nói mau Mẹ Có phải Con gái Bị đàn ông sờ vào thân thể Hôn miệng Thì nhất định phải lấy người đó không Lôi cặp để Lôi cặp để Chắc con không thể Mẹ à Người con nói không phải con Sao con không nói sớm Là mẹ hết hồn hết hồn Lạ thật Sao con vô duyên vô cớ hỏi về vấn đề này chứ Để làm gì Con ờ, Lúc nãy con đi ngang qua trà lầu Vào đó nghe người ta khẩy đàn ca hát Đúng lúc Nghe được có một cô gái gọi là Sở Nguyệt Hát tới đoạn này đó Nhà đầu thúi này Mẹ con còn muốn sống thêm vài năm nữa Sau này con đừng có dọa mẹ nữa Vậy chuyện này Có phải nghiêm trọng lắm không Lại đây lại đây Lại đây Mẹ trịnh trọng nói cho con biết Nếu con thật sự gặp phải chuyện này Con phải nhớ Cả đời này Con phải theo người đàn ông đó chắc rồi Thư sinh ngốc Quân không được cưới cổ Quân phải cưới tôi Nhưng Quân Quân nói đùa sao Thư sinh ngốc Thư sinh ngốc Quân không được đi Thư sinh ngốc Thư sinh ngốc Đừng mà Lô cặp đệ Đáng đời ngươi giả làm con trai Để hắn tưởng ngươi là con trai Xem ngươi làm sao đây Làm sao đây Thank you. Mấy ngày nay rồi không thấy Nhân huynh đó đến đây bày hà Hôm nay phải đi khắp nơi Xem có thể gặp được cậu ấy không Xin cậu ấy trả lại túi tiền cho mình Đoán chữ Đoán chữ Đoán chữ chuyển giận đây Đoán chữ chuyển giận đây Đoán chữ chuyển giận đây Ông trời ơi Không lẽ đây chính là tương lai của con sao Thư sinh ngốc như vậy Mình không muốn đi theo hắn đoán chữ để sống đâu Đoán chữ đây Đoán chữ đây Đoán chữ đây Cô nương Đoán chữ không Đoán một chữ mười gian tiền Tôi Cô nương muốn hỏi cái gì Đoán chữ gì Không phải chứ Hắn không nhận ra mình sao Thư sinh ngốc mà Cô nương Cô đã nghĩ được viết chữ gì chưa Cô nương, cô phải nói cho rõ Cô muốn đoán chữ A của Anada Tư Hay là ngạc của ngạc thủ Sương Khánh Hay là A của khẩu tâm A Hay là Nga của Nga Nga Chi Sĩ Chữ này chỉ cần sai lại một chút Kết quả sẽ khác rất xa Xin cô nương phải lựa chọn cẩn thận Nếu huynh đã không nhận ra tôi Vậy đúng lúc tôi có thể điều tra huynh Chữ mà tôi muốn đoán không tiện nói ra ở trước mặt nhiều người Cô nương này muốn lấy chồng Đoán nhân duyên đó Cần gì bà nói Xin lỗi nha Đây không phải Dị nhân huynh của hôm đó sao Tiểu huynh đệ Tiểu huynh đệ Tiểu huynh đệ Cậu không thể có chuyện được Không phải Không giống vị nhân huynh đó Tiêu rồi Mình phải chạy cho nhanh Đừng để hắn nhận ra mình Không lẽ Họ là huynh muội Cô nương xin dừng bước Cô nương đợi đã Cô nương Tôi không muốn đoán chữ Cô nương hiểu lầm rồi Tôi chỉ muốn hỏi cô một người Không biết cô nương có huynh đệ không Tôi cũng không biết Huynh là ai Huynh lên đây thì hỏi chuyện nhà của tôi Thất lễ thất lễ Tại hạ thật là đường đột Cô nương dạy rất phải Tôi họ Trần Tên tiêu tam lục Tam của nhất nhị tam Lục của tứ ngũ lục Tam lục là ngày mà cha mẹ sinh tôi ra Xin cô nương bao hàm Huynh tên Trần Tam Lục à Có gì không ổn sao Không có không có Tôi đoán có phải huynh có một ca ca Tên Trần Nhất Ngũ Có một muội muội Tên Trần Tứ Cửu Hay là Trần Tam Bác không Đáng tiếc tôi là con trai một Trong nhà không có huynh đệ tỷ muội Huynh muốn có một ca ca tên Trần Nhất Ngũ Có một muội muội tên Trần Tam Bác thật sao Tên là do cha mẹ ban cho Đâu thể xem thường với rầy rồi Tại hạ cáo từ Trần Tam Lục đi đâu hả Cổ nhân có câu Nữ tử dịu dàng nhỏ nhẹ Động như con thỏ Tại hạ cuối cùng đã nhìn rõ rồi Lúc nãy Là huynh cản tôi không cho tôi đi Huynh lại nói muốn đi Đường là nhà huynh mở sao Sao có thể nói đi thì đi chứ Sao cô nương lại nói vậy Tôi chỉ muốn hỏi thăm một người với cô Cô nương đâu cần phải làm vậy chứ Người huynh hỏi thăm là tôi Tôi có thể không gấp sao Thư sinh ngốc Cô nương có quen với vị nhân huynh mà tôi tìm không? Cho dù tướng mạo cử chỉ hay là lời nói đều giống y chang nhau Vậy Hắn nợ tình của huynh Hay nợ tiền của huynh Sao huynh phải hỏi hắn Nhân huynh đó Đoạt đi tính vật của mẹ tôi Nếu không lấy lại Tam lục Thật sự hổ thẹn làm con Đoạt đi tính vật của huynh Vậy hắn là cường đạo hay là thổ phỉ Vậy thì không phải Chỉ là đánh cược với Tại Hạ Tại Hạ Kết quả huynh thua cuộc Thua luôn đồ của mẹ huynh Có phải không Thắng thua phải xem ai phán đoán Tam lục tự nghĩ mình không có thua Tự nghĩ mình là đúng Người ta giống dĩ không thèm đồ lấy từ người của huynh Làm không tốt Còn Diệu huynh mà bị bắt vào đại lao nữa đó Có chuyện này sao Nói vậy cô quen dị nhân huynh đó hả Thật là một tên ngốc không hơn không kém Cô còn chưa nói cho tôi biết Cô có quen vị nhân huynh đó không Cậu ấy ở đâu Nói cho huynh biết làm gì Trần Tam Lục Tôi nói cho huynh biết Tôi là một cô nương Ban ngày ban mặt Nếu huynh còn đuổi theo tôi Tôi sẽ la lên đó Ni tiên sinh Tướng quân kêu tôi bảo lãnh ông ra đây Lần sau ông đừng đi gây sự nữa nha Đừng nhắc tới nữa Sư gia đại nhân Nhất định phải cảm ơn dân tướng quân giùm tôi Bữa cơm này Thật là miễn thiện Chẳng qua chỉ là một bữa cơm bình thường thôi Nhiều thức ăn như vậy mà còn gọi là bình thường Đây thật sự là một bữa rất lớn Nào nào uống rượu Thiếu gia Tiểu tử à, Ngươi cũng ngồi đi Tôi cũng ngồi à Kêu ngươi ngồi thì ngồi đi Hôm nay bổn thiếu gia vui Đừng làm hỏng tâm trạng của ta <laughs> Được được rồi được rồi Tiểu nhị Hai vị đại gia Hai vị muốn ăn gì Đem món mắt nhất tốt nhất ở trong tiệm này ra Mỗi thứ hai phần Hai phần à Được đợi một chút <laughs> À, Bữa cơm này làm ông hao phí rồi à, à, Dừng bước dừng bước Xin cáo từ Sư gia sư gia cáo từ Lần sau ờ, mời ông ăn cơm nha <laughs> Bây giờ người nước ngoài cũng ăn món Trung Quốc chúng ta Thật là trưa bát giới Ăn quả nhân sâm Không thử được mùi vị <laughs> gì Đợi đã Người chửi ta là heo hả Ta có chửi hắn sao phải, ta có chửi đó <laughs> Người nước ngoài nói chuyện cũng lưu à. loát lắm Dân tướng quân là bạn tốt của ta Ngươi khách sáo với ta một chút đi Ngươi quen dân trung thanh Ngươi không tin Hôm qua ta đang ngủ ở phủ tướng quân Dân tướng quân còn phải sư gia của ông ấy mời ta ăn cơm nữa Thất kính, thất kính Tại họ thật là có mắt không biết Thái Sơn Ta tên Nicolas, không phải tên Thái Sơn Ta mặc kệ tên gì Cái bây giờ ta không hiểu là Sao ông lại quen đại tướng quân dân trung thanh Ta cũng không biết Ông có biết trên phủ của ông ấy Còn có một đứa con gái không Dân tiểu thơ Sao ta có thể không quen dân tiểu thơ chứ Cô thật sự Thật sự không đẹp Thật sự không đẹp Thật sự không đẹp Ông nói thật sao Phải Là một cô gái xấu xí Sao ta có thể cưới cổ chứ Ta nhất định phải quỷ hôn Tiểu tử Ngân lượng Tiểu nhị Tính tiền Còn dư Thưởng cho ngươi Thiếu gia Thiếu gia Mày thanh đi tú Tóc dài thước tha Thật là không đẹp Thật là không đẹp Ngươi có biết ở Anh Ở Anh Cách Lan Tiểu ma qua Em đã quên khẩu quyết mà ta dạy em rồi sao Đầy nắng đấm xoa lăn đớp dao động lăn Em cứ dựa theo khẩu quyết làm từ từ Em biết rồi Yên Nhi à Tài nghệ xoa bóp của con thật là được gia truyền của châu gia Dĩ nhiên rồi, con là truyền nhân duy nhất của ông ngoại Không giống 8 phần cũng phải giống 3 phần chứ Con nhỏ này Mẹ, con muốn cả đời đều ở bên cạnh xoa bóp cha mẹ Con khờ quá, con nói gì vậy, con phải lấy chồng chứ Lời đồn lúc trước của Cao Công Tử không phải là thật Con đừng giận lại với cha con nữa Chuyện này không nói đùa được đâu Con biết rồi mẹ Cha là hoàng thân quốc thích Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy Nhưng mẹ à Con muốn cầu xin mẹ một chuyện Ngày mai Con muốn đến miếu nguyệt lão bái tế Thuận tiện đến thị tập một số yên chi thủy phấn con gái nhà lành Theo lẽ nên ở quê phòng theo qua khẩy đàn Ai ngờ Sao lại có một đứa nghịch ngợm như vậy chứ Cảm ơn mẹ, mẹ thương con nhất Được rồi, kêu tiểu ma qua đi với con Đúng rồi, dẫn thêm mấy tùy tùng nữa Cẩn thận một chút Con biết rồi Thiếu gia Thiếu gia Đồ ăn đến rồi Thiếu gia Ta không ăn Không thấy ta đang đợi sở nguyệt cô nương sao Ăn một chút đi mà Cậu thiếu gia mau Sở quyền cô nương chịu gặp ta rồi hả Cậu đừng hỏi nữa Cơ hội mất rồi không đến được nữa đâu Mau lên Tốt quá Thử ngân lượng Dạ được Sở Nguyệt cô nương Ai đó Sở Nguyệt cô nương Là tôi Cao Phúc soái Cao công tử Xin lỗi tôi đang nghỉ ngơi Sở Nguyệt cô nương Tôi không quấy rầy cô lâu quá đâu Tôi chỉ có mấy lời muốn nói với cô Sở Nguyệt cô nương Đẹp Đẹp như tiên nữ Cao công tử Huynh có chuyện sao Không có gì thì mời về cho Sở Nguyệt còn phải trang điểm nữa Lúc nãy nghe tiếng đàn của sở Nguyệt cô nương Trong lòng không thể bình tĩnh dạ, dạ, Tại hạ đã chuẩn bị một định diện thượng hảo Muốn nghe cô nương đàn một bài Không biết Tối nay cô có thể nể mặt không Chuyện gì sở Nguyệt cũng nghe theo mẹ nuôi làm chủ Nếu cao công tử đã không có chuyện gì Xin lỗi Sở Nguyệt phải nghỉ ngơi rồi Tối nay sẽ bắt đầu trễ một canh giờ Tại hạ chỉ đến thăm hội Liên quan gì đến mẹ nuôi cô E là hai người đều coi tôi là công tử của thối phong lưu Cao Phúc soái tôi có thể ở đây thề với trời Tôi đối với cô Là thật lòng thưởng thức Không có ý gì khác Cao công tử có thể thưởng thức là phúc phận của sở nguyệt Tiếc là sở nguyệt bạc mệnh chịu không nổi Người mộ xuân phong ba thước tuyết Ai hỏi sông thu lạnh nửa tháng cô nói cái gì Lúc nãy ở trong tiếng đàn của cô Nghe ra sự cô đơn không thể nói được Cái gọi là Người nghe ở dưới Tri âm có mấy người Còn tôi Chính là người thích hợp nhất Cao công tử Mẹ nuôi Cái sở nguyệt của chúng tôi cần Không phải người bạn như cậu Mẹ nuôi Sở nguyệt làm bạn với tôi Tuyệt đối không thiệt thôi. Những đạo lý trên giang hồ tôi vẫn hiểu Đây là một chút tâm ý nhỏ của tôi Bà có ý gì Tuy sở nguyệt gọi bà một tiếng là mẹ nuôi Nhưng mà Bà cũng không thể cô cổ là cây hái ra tiền Tiễn khách Cao công tử Mời về cho Tôi còn có chuyện Mời huynh về cho Sở nguyệt cô nương Sở nguyệt cô nương Mẹ nuôi Thiếu gia Thiếu gia Cậu sao rồi thiếu gia Người là lối ôm sờm làm gì Cao thiếu gia Cậu không được la lối ôm sờm Nếu cậu đắc tội với sở nguyệt hay là mẹ nuôi Thì tiểu nhân sẽ tiêu đời Tiểu nhân xin cậu đó Thiếu gia Thật là Thiếu gia Người mộ xuân phong ba thước tuyết Ai hỏi sông thu lạnh nửa tháng Cao Phúc soái Sao huynh lại biết câu thơ này tiểu thư cô xem đi Em gọi ta là gì Thiếu gia Tiểu ma qua Em cảm thấy ta mặc như vậy cũng được chứ Cô mặc như vậy còn qua Mộc Lan Hơn qua Mộc Lan nữa Quả thật chính là Khí chất độc nhất vô nhị Đừng chạy Đứng lại cho ta Trả cái trăm lại cho ta Đừng chạy Đứng lại cho ta còn chạy hả Đứng lại cho ta Tên khốn kia Còn chạy hả Giỏi lắm Đám cướp này Còn có tiếp ứng nữa hả Bà nói ai là cướp chứ Cây trăm của ta Đây là cây trăm của ta Hai người đường đường là đại nam nhân Ăn cắp đồ của phụ nữ Có biết xấu hổ không vậy Bà nói bậy Ta nói gì tiểu gia này Xem ra cũng có mùa đàn bà lắm Nam không nam, nữ không nữ Ngươi tưởng ngươi là ai chứ Người đàn ông này còn giống phụ nữ hơn mình nữa Xem ra mình thật là có năng khiếu cải trang Tôi Tôi là Đại Nam Nhân Bà đừng nói bậy Đại Nam Nhân Còn đeo vòng ngọc Người muốn làm cô nương lắm sao Buông ra đi Có đàn ông không làm lại muốn làm phụ nữ Sĩ khả sát bất khả nhục Tôi là Lan Trung đường đường chính chính không được sỉ nhục tôi Lan Trung Ai dám cho ngươi xem bệnh chứ Đàn ông không giống đàn ông Phụ nữ cũng không giống phụ nữ Phải làm sao đây Vị đại thẩm này Nhìn sơ đã biết là một bà nương Đàn ông cần đàn bà Đàn bà cần đại gia Đại huynh đệ tôi cũng không chịu nổi nữa Đồ của Lan Trung sao lại bị cậu mặc thành như vậy Giữ cho kỹ cái đũa trên đầu bà đi Đừng để người ta lấy mất Tùy tiện gặp phải qua cỏ thì không tốt đâu Cây đũa gì chứ Ngươi có hiểu không Đây là chu sai cao cấp mà Lôi đại gia đích thân đặc chế giá trị liên thành Xem chút bị hai tên cướp này ăn cắp rồi Tôi không ăn cắp mọi người Vị đại thẩm này nói chu sai của mình bị ăn cắp Vậy có phải chu sai ở trong tay ai Thì người đó là kẻ cướp to gan không Dĩ nhiên rồi Chu sai ở trong tay ai thì người đó là kẻ cướp Đại thẩm thì ra là bà tự ăn cắp chu sa của mình Người Các người Đi thôi Các người đánh trộm cướp này Bà cô mà cũng dám gạt à Cười cái gì Cười cái gì Nhìn cái gì Về nhà đi Về nhà Ngươi là ai Kéo ta đến đây làm gì Thật là lòng tốt không được báo đáp Nếu không phải tôi cứu hai người Bây giờ hai người còn bị nhốt trong đám người đó Vậy cũng đâu cần chạy nhanh như vậy Chạy nhanh Chạy chậm Thì hai người đã bị nhốt vào quan phủ rồi Vào quan phủ tôi cũng không sợ Tôi lại không làm chuyện trái lương tâm